của Tổ quốc chúng ta lại là một tỉnh miền núi nữa. Sau Thái Nguyên, chúng tôi sẽ nói đến tỉnh Lạng Sơn, tiếp giáp với Thái Nguyên thôi. Đây là một tỉnh có diện tích khoảng 8.331,3 km vuông với dân số 732.500 người, thành phố Lạng Sơn và 10 đơn vị hành chính và 10 huyện và gồm có huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đỉnh Lập, Hữu Lũng, Lục Bình, Tràng Định, Văn Lãng và Văn Quan. Tỉnh này thì nằm tiếp giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở phía đông bắc. Tiếp giáp ở tây ở phía đông nam tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh ờ, Bắc Giang. Phía tây tiếp giáp với tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên và phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến ờ, dân số và diện tích của từng đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhé. Đầu tiên là thành phố Lạng Sơn với diện tích 78,1 km vuông, dân số 83 87,3 nghìn người. Đây là thành phố Lạng Sơn này, nhỏ lắm. Và đây chính là đơn vị hành chính của trung tâm của thành phố Lạng Sơn. Tiếp theo là huyện Bắc Sơn, diện tích 699,91 km vuông, dân số 85.800 người. Đây là huyện Bắc Sơn có thị trấn Bắc Sơn. Ừ. Tiếp theo là huyện Bình Gia với dân với thị trấn Bình Gia 1093,3 km vuông, dân số 52.100 người. Huyện tiếp theo là huyện Cao Lộc, tiếp giáp ừ, ở đây là có cửa khẩu Hữu Nghị Đồng Đăng đây có thị trấn Đồng Đăng và thị trấn Cao Lộc, diện tích 641,6 km vuông với dân số 73.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Chi Lăng, có thị trấn Đồng Mỏ, 707,9 km vuông với dân số 73.900 người. Huyện tiếp theo là huyện Đỉnh Lập, có thị trấn Đỉnh Lập, 1.188,5 km vuông với dân số 26.400 người. Tiếp theo là huyện Hữu Lũng, có thị trấn Hữu Lũng 807,7 km vuông với dân số 112.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Lộc Bình có thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương 1.001 km vuông với dân số 78.300 người. Thế tiếp theo là huyện Tràng Định có thị trấn Thất Khê 999,6 km vuông dân số 58.400 người. Tiếp theo chúng tôi sẽ nói đến huyện Văn Lãng có cửa khẩu Tân Thanh đấy. Thị trấn Na Sầm với dân số 50.200 ờ, và diện tích 563,3 km vuông. Cuối cùng là huyện Văn Quan có thị trấn Văn Quan 550,4 km vuông dân số 54.100 người. Và tiệu chung lại, diện tích toàn tỉnh Lạng Sơn là 8.331,3 km vuông và dân số khoảng 732.500 người. Đó chính là thông tin chi tiết về toàn tỉnh Lạng Sơn. Cùng đón xem nhé. Và chúng tôi video sau chúng tôi sẽ nói về tỉnh Phú Thọ